cho tuyệt vời của anh thì anh hãy ngước nhìn vào bên ấy có xa về bên đây có trang sức tự do anh nói với em không như ý anh sẽ đem lòng ấy anh thích thì đến không thì đi anh có bao giờ nghĩ là em đến đâu bao năm tháng em có hề thăng trách hay níu kéo anh dù ngược bởi vì yêu anh thôi nên em đành phải ngược ngùi nước sau những mong muốn nấp hơi của anh ấy là chỗ tuyệt vời của anh thì anh hãy ngước nhìn về bên ấy có sao lại nhìn về bên này có chăng sự tự do anh nói với